Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Thì cũng hiền Ít nói nữa. Đó, nói chậm đó Hai người ít luôn mà ai nói trời Chà, cặp này cũng hơi căng à Không, dễ thương à, cặp này dễ thương à nha Hai người nói chậm thì là không có cãi lộn đâu sợ Anh ra anh không thích cái gì ở người bạn gái Thì đừng có nhậu nhẹt, uh, xăm mình Trời ơi Chào chị Cát Tường Rồi, em giới thiệu đi em Dạ, em tên là Quỳnh Chí Hùng nhà Nguyễn Sáu em Hùng. làm bên uh, cửa sắt Quê Hùng ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Em ờ, nay 42 tuổi, quê ở Sài Gòn, gốc Hoa chị Gốc Hoa à, Gốc Hoa à. Rồi mời bạn gái Mời em à, Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và um, quý vị khán giả Em tên là Huỳnh Kim Dung Năm nay em 36 tuổi Wow, 36 tuổi còn quá trẻ Dạ, em cảm ơn chị Em thì đang làm nhân viên kinh doanh Em là người gốc hoa Ủa, cũng hay vậy Em sống ở quận 11, em làm một việc ở quận 3 Rất gần với nhau ha, nghe 16, 11 xa nhưng mà nó sát bên nhau thôi Dạ Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Biết dọn dẹp nhà cửa, ngăn nắp và rất là được lòng của người già Do là hơi trẻ nên là cái tính cũng trẻ con à, Ngoài ra thì em cũng ăn chậm, nói chậm và lớn cũng chậm <laughs> Cái gì cũng chậm dễ thương quá bạn trai điểm mạnh điểm yếu của anh là gì không hút thuốc không uống rượu hiền còn uh, nhược điểm ít nói chị cũng ăn chậm nói chậm nói chậm trời cặp này chắc là mai cũng chậm lắm nên nè à, rồi em có trải qua tình trường như thế nào em có mấy mối tình rồi à, dạ em cũng có hai mối tình hai bên đều công việc bận rộn và nhiều áp lực nên là không có dành thời gian đủ để mà hiểu nhau nên hai người chia tay chia tay bao lâu rồi dạ cũng 5 năm ờ, 5 năm nay ở không ừ, dạ ở với gia đình chứ thì đúng rồi và lý do tại sao trong 5 năm qua mình không tìm được người nào sợ tổn thương cho nên là không có mở lòng mình nữa ừ. rồi lý do tại sao đợt hôm nay lại tìm đến chương trình bạn muốn hẹn hò cũng thấy nhiều tuổi rồi bây giờ mới thấy mình hơi lớn tí xíu cho nên là muốn tìm người để kết hôn à bây giờ dạ. nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được ừ, sáu tháng hoặc là một năm rồi anh trải qua mấy mối tình rồi cũng uh, hai mối mối dài nhất là mấy năm cũng uh, năm dạ. mấy dài nhất đó hả dạ. mà sao mình chia tay à, người ta đi nước ngoài à đi rồi bỏ anh lại hả bây giờ uh, anh có muốn uh, có vợ liền không thì được thì cũng nửa năm thì cưới vợ luôn vậy. cưới luôn ha dạ anh đang ở với ai ở với ba mẹ với ai nữa hết hết rồi hả giờ lấy vợ về làm dâu hả dạ bạn có ngại làm dâu không ừ, dạ em có thể làm được việc nhà nên là em cũng không ngại vấn đề đó ừ. nhưng mà anh ơi anh là con một hả dạ đúng rồi dạ dạ luôn hả anh trời ơi dễ thương quá à rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào thì cũng hiền ít nói nữa. đó nói chậm đó. hai người ít luôn chậm, chậm. ai nói trời chà cặp này cũng hơi căng à không dễ thương à cặp này dễ thương à nha hai người nói chậm thì không có cãi lộn đâu sợ anh ra anh không thích cái gì ở người bạn gái thì đừng có nhậu nhẹt ờ, xăm mình trời ơi bạn gái mình có nhậu nhẹt không chắc không có nhậu nhẹt đâu anh dạ. bây giờ anh hỏi đi em có sao bên em em có nhậu không em ừ, dạ bình thường thì em không có nhậu nhưng mà lâu lâu mà công ty hoặc là có tiền các thứ thì em cũng có uống à, dạ, chúc, một chúc. một hai ly một hai ly hay một hai kết một hai ly chị <laughs> em sở thích là gì hỏi với em uh, sở thích bạn trai như thế nào em dạ em muốn tìm bạn trai thì hiền lành có thể dành nhiều thời gian cho gia đình chứ đừng có bận rộn ờ, một ngày 24 tiếng mà đi làm việc hết 12 ừ, tiếng ngủ 8 tiếng rồi không còn tiếng nào ừ, à, để anh làm có 8 ờ, tiếng anh làm tại nhà anh hả làm tại nhà quận 6 dạ quận 6 đường nào anh bình tiên em biết đường đó à. mà nãy giờ em nói chuyện qua rồi với ảnh như đây em cảm nhận là ảnh như thế nào à, em tưởng tượng ảnh cũng hiền à, da ngâm ngâm rồi ừ. gì nữa ừ, đúng da cũng hơi ngâm <laughs> cao thấp mập ốm em thì em thích cao nhưng mà em nghĩ chắc là anh này à, vừa vừa người sao vậy tự nhiên nghe cái giọng nói người ta mà nghĩ người ta vừa người em nhưng mà em thích cao vậy. em nhỏ với em thấp nên em thích cao cao nhiêu Khoảng mét 68 hoặc mét 7 Mét 68 ừ, Mét 68 Mét Được không? Được không? Rồi Dạ như vậy thì đạt chuẩn rồi Mắt mũi miệng ừ, Mắt mũi miệng dễ nhìn à, Chị coi giùm em là mắt to hay mắt nhỏ em thích mắt to <laughs> Cho chị à, Cũng hơi to à, Tóc tai tóc tai Thích tóc sao? À, có tóc chị Ờ có tóc à, mũi miệng có mũi nếu được thì mũi cao rồi ờ, có có cao 6 tháng mình đám cưới kịp không anh nếu mà kịp. hợp nhau anh muốn sanh mấy đứa con một hai đứa anh chị được á xứng đôi vừa lứa được được được good good để coi ờ, cô bên này sao nha anh chờ chút xíu nha <coughs> ồ oh, chào em gái em chào anh quyền lên à dạ anh này anh hiền lắm lấy liền luôn đi nha em phải về hỏi mẹ trời dễ thương thiệt hai người hợp lý ghê luôn á nha mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi hai người gặp mặt nha dạ anh hùng đi với ai đi anh họ chào anh quyền linh chào anh họ chào chị cát tường chào dạ. tất cả mọi người ở đây anh uh, thấy cặp đôi trên này như thế nào ạ anh hiền quá không biết uh, ờ, ghẹo không ghẹo uh, ờ, phụ nữ rồi uh, cho nên uh, tới vợ là anh tới giờ luôn rồi anh nhìn thấy nhận xét cô bạn gái bên này như thế nào bạn gái bên đây được được ha hiền hiền rồi ủng hộ ha dạ dạ cảm ơn anh à, em gái hôm nay mình đi với ai ừ, Dạ em đi với lại một bạn thân, một em gái, một em trai Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường Rồi chào em Em là bạn thân hơn 10 năm của Kim Dung, cũng là đồng nghiệp Thì à, em xin hỏi anh bên đây một chút xíu Là anh nói là anh à, làm về cửa sắt, tức là mình sản xuất hay là mình mua bán anh? sản xuất chưa? À vậy anh là làm chủ xong anh thuê nhân viên về sản xuất xong bán lại à? Dạ. Kim Dung ơi, Hằng thấy thì anh này thì hiền à, Kim Dung nên cho anh cơ hội thì em cũng mong là hai bạn qua chương trình này có một happy ending. Xin cảm ơn ạ. Rồi em à, em ruột đi. À, xin giới thiệu em là Nga, em là em ruột của chị Dung. Em Nói chung đó thì à, bề ngoài thì nói chung là cũng ok ha còn bề trong để chị em lo bề ngoài là được rồi đúng không nói chung thì tính tình thì em thấy thì anh cũng hiền thì à, cũng à, nhưng mà anh nếu mà anh anh anh có bạn gái thì anh có thích chiều bạn gái của mình không thì cũng chiều có nhé chiều nhiều hay là ít nhiều rồi. rồi cảm ơn em bây giờ quan trọng là hai bạn thôi dạ. rồi kéo màn rồi, mời anh Hùng Dạ, em cảm ơn anh ừ. Em cũng có món quà tặng anh à, Cái này là cái thư pháp của em viết dạ. Và cái tranh này là em đi à, du lịch mua và em mới vừa gắn Dạ, xin xin À, xin xin đi dạ, dạ bây giờ tôi tôi đang tò mò coi cái thư pháp mà bạn gái tự tay viết đó anh có thể cho mọi người xem với dạ à, hai chữ này là tụ duyên à, nghĩa là do mình có duyên thì mình mới à, gặp nhau ở đây đủ duyên mới gặp được nhau hôm nay dạ à, em thấy anh sao à dạ em thấy anh cũng tốt bụng hiền lành tốt bụng ừ. cái bụng lòi ra luôn kìa à, anh cho em hỏi ví dụ như em muốn có một người bạn trai mà hiểu tâm lý bạn gái tí xíu ví dụ như em ăn rất là chậm bình thường em ăn một lần tới một bữa một chén cơm mình nửa tiếng á nếu mà như vậy á thì ờ, anh làm sao thì cũng bình thường em cũng từ từ ăn theo em thì em ăn em cứ ăn em ăn rồi anh đi ngủ vậy em vẫn ngồi ăn ủa em em ăn chén cơm nửa tiếng đó hả rồi mốt đẻ con nữa rồi rồi đem đốt cơm con ăn nữa nhiều rồi khi con nó ăn nhiều nhanh hơn mẹ nữa đó em ăn nhanh không có được phải từ từ còn hói em ăn không được vậy em ăn cháo cho nó nhanh thôi rồi tiếp tục đi đứng lên anh nắm tay nắm tay anh rồi nắm chặt hai tay luôn nhìn vào mắt nhau nói đi anh thì được à, mình tiến xa hơn sao mới được chứ Cứ về mình làm mình à, mình làm gì để để phát triển kinh tế nói cho cậu nghe đi thì cùng nhau làm ăn đồ em thích con trai con gái dạ em thích con gái tại vì nhà em nhiều con trai ừ, trai gái cũng được anh thích nắm tay em anh cảm thấy như thế nào ừ, hơi run run trái tim anh đang đang ra làm sao đang đập đập không lẽ ngừng đập bạn trai rung quá anh quyền lên cho bạn ngồi đi ừ rồi thôi ngồi đi đặt tay vào nút bấm đi bạn Suy nghĩ thật kỹ nha Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết, Hết thời, gian. gian Mời bạn Sao bạn gái không bấm nút vậy? Ừ. Dạ, anh rất là tốt, rất là hiền Tuy nhiên là thật sự em chưa có ừ, cảm thấy rung động Cảm ơn em đã nói lên à, những cái gì suy nghĩ rất thật em ha Dạ Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình Dạ